chào tất cả anh em video ngày hôm nay tôi đã tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu bộ hột tài xỉu mà giúp anh em làm tay cái thì anh em à, sử dụng anh em lắc tài xỉu nó có hiệu quả nó mang lại những cái chén tài chén xỉu những cái à, chén giữ tài giữ xỉu nó như ý muốn của anh em Đấy, như ý muốn của anh em thì cái bộ hột tài xỉu này nó là cái bộ hột tài xỉu 2020 thứ nhất về cái bộ hột tài xỉu này là cái bộ hột này nó đi đều thứ hai là cái bộ hột này hoàn toàn không tăng 100% không tăng và thứ ba nữa là anh em có thể là giữ tài giữ xỉu theo ý muốn Đấy, cái cách giữ tài giữ xỉu thì anh em đến cơ sở anh em mua bộ hột này hướng dẫn cách à, lắc hột tài xỉu 2020 để cho anh em về anh em à, tham khảo và anh em có thể lắc được cái bộ hột 2020 này nó đi theo ý muốn của anh em nó mang lại những à, cái chiến thắng cho anh em khi em đi lắc tài xỉu nha đấy thì à, trước tiên rồi bạn tôi sẽ thử cho anh em cái tăng tích của cái bộ hột tài xỉu 2020 này để xem là cái tăng tích của nó nó có đảm bảo đúng đúng ờ, cái à, nhu cầu của anh em khi anh em đi sân chơi hay không nhé đây thì đầu tiên thử cho anh em làm trầm trơn dọi đèn đèn trong suốt tôi cũng vừa thử cho anh em cái dọi ờ, đèn và nam châm Đấy, thì ờ, cái bộ hồn này tôi đảm bảo với anh em luôn là 100 phần trăm một trăm phần trăm là không tăng đấy thì ờ, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột 2020 này xem là nó cái tỷ lệ nó đi như thế nào và cái cách của nó đi nó mang lại cho anh em được hiệu quả hay không đấy thì anh em xem cái video anh em sẽ thấy được cái bộ hồn của nó nó đi như thế nó cái cách đi của nó như vậy thì là anh em có thì anh em thấy được là cái nó có mang lại lợi ích được cho anh em khi anh em sử dụng cái bộ hột này anh em rắc hay không nhá đấy thì thứ nhất là cái bộ hột tài xỉu này nó đi đều cho anh em đấy, đi đều cho anh em để khi anh em chưa cần đến cây lắc của tôi anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này nó đi đều 50 50 cho anh em khá là đều 90 phần trăm cho anh em tài đây, xỉu đây Đấy. đây, này Đấy. xỉu luôn hai ba năm tài luôn đó bột đi rất là đều đúng không anh em đấy thì còn cái mà để anh em đi sân chơi anh em có thể ăn được tuyệt đối nữa thì là cái cách giữ tài giữ xỉu cái cách giữ tài giữ xỉu này thì ờ, anh em phải bắt buộc là anh em phải luyện Đấy, vậy luyện đến một cho đến hai ngày để, để làm gì để cho nó quen cái bộ hột của tôi Đấy, quen cái bộ hột bên cơ sở tôi và cái quen cái cách lắc mà tôi chia sẻ cho anh em về cái bộ hột tài xỉu 2020 này nhé đó thì uh, bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em vài chén giữ tài hoặc là giữ xỉu nhờ đăng tài thì tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em nhé giữ tài một chén này hai chén này ba chén này bốn chén này đấy những cái chén to như thế này thì là khi mà anh em đến sân chơi thì anh em lắc thì cái thế hột như thế này đấy, thì bắt buộc anh em phải về xỉu nhá về xỉu anh em không giữ tài nữa mà anh em phải về xỉu đấy thì cái chén này về xỉu của nó thì đơn giản hơn đấy anh em chỉ cần nhẹ nhàng như vậy thì là cái bộ hột này nó cũng sẽ đi cho anh em nhé đó rất là hiệu quả không cần phải à, điều chỉnh cái tay hay là không cần phải điều chỉnh cái gì nó quá mạnh mẽ Đấy, anh em chỉ cần nhẹ nhàng thôi Đấy, ví dụ như trái này xịt tôi sẽ nhẹ nhàng như này nó sẽ lên tài cho anh em nhé đó cực kỳ là hiệu quả đúng không anh em đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 này đấy, cái bộ hột tài xỉu mà nó lắc theo ý muốn của anh em Đấy, lắc theo ý muốn của anh em và giúp cho anh em đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu anh em luôn luôn anh em chiến, chiến thắng đấy thì cái video này tôi làm đây là hết chào tạm anh em để anh em xem video nhớ đăng ký kênh chào anh em